về quan ngãi em ơi sau mai này phiêu lãng muôn nơi về thăm má thăm bà ngóng trong hoài còn nỡ phương xa có con đường nào bình yên hơn là đường về nhà chẳng có gì có thể đẹp hơn đường về quê ta có em ngồi đằng sau xe anh cứ rề ra phải nhìn ngắm thật kỹ những gì mình đi qua bao lâu rồi em ta chưa về quảng ngãi để có mâm cơm xin vầy với gia đình cảnh vật con người nơi đây thì vẫn vậy chỉ là khi ta lớn lên tình yêu khác với gia thật về đây cùng mẹ tưới nước cho vườn rau thơ ba ra đồng thả cá những ngày mưa về đây thăm ngoại đưa vọng nha miếng trầu kể cho cháu nghe chuyện cách mà ngày xưa về đây để ngủ giấc chưa say nồng để tắm dòng nước mát một thời nuôi ta lớn đồng hương ơi về thăm quảng ngại để tâm hồn mình trẻ lại nếu đất khác mỗi ngày khiến ta già hơn có một nơi để tìm về làn gió thổi qua khẽ lay hàn tre dòng sông nhẹ trôi ghé suối mái chiều chờ dầm buồn xuống khói lam ban chiều ấy ai, ai, ai. có một nơi luôn chào đón dù trong cuộc sống có thất bại thành công Ê, và có vòng tay luôn trang trọng Dù cho bạn vui hay nỗi buồn chắc thành đóng Vì đồng lương nên tha phương cầu thực Thành phố đông người nhưng lòng chẳng hề vui Nếu thấy áp lực đến mức muốn bật khóc Thì hãy tạm gác mọi thứ sắp ba lô và về thôi Hôm nay anh sẽ không mặc bộ đồ công sở Tin nhắn email anh sẽ không check đâu Em cũng không cần phải diện áo dài không hở Giáo án lên lớp cứ để đỡ tính sau xe Anh lướt nhanh qua những cung đường quen thuộc Mình cùng về quê hít thở không khí trong lành Kia là màu xanh của cánh đồng Màu hồng của đầm sen xanh Bầu trời có vờ vờ tất cả đẹp như trong tranh vô Bỏ hết u sầu bồng bề sau lưng Chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt Quá nhiều thứ để lo Quá nhiều điều ấm ức chỉ được nhận chẳng thể cho ấy Vậy cho nên ta muốn được về nhà Dù chỉ là vài ngày được sống đời an nhiên Chỉ cần thấy nụ cười ba mẹ luôn hiền hòa Đối với con tất cả muộn phiền đều tan biến Sân dâu cháu nuôi nhau Gia đình em ấm đôi đo sương lòng hơn thích cá phun đầy mỗi người mỗi ngã tháng ngày chờ mong trong à. lối đi chỉ mong một lối về tuy lớn con nhưng vẫn mong như đứa trẻ cánh diều nó gió vỗ cao mặt trời dầm buồn trong hoài còn